là một trong những tỉnh vừa phát triển công nghiệp cũng như là đại đô thị. Hiện tại Bình Phước đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông cũng như là hạ tầng kỹ thuật vừa tất cả các mặt để mà phát triển giống như ở Bình Dương và chúng ta hiện tại đang đi ở bên trong đây và chúng ta thấy là ở trong đây thì có rất là nhiều công ty đang hoạt động như cả nhà được biết thì Bình Phước là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp sau Bình Dương nhưng tốc độ phát triển cũng cực kỳ nhanh và lượng công nhân tập trung vào đây cũng nhiều bên cạnh đó thì vừa bất động sản thì rất là nhiều nhà đầu tư đã tìm về Bình Phước để đầu tư đặc biệt là ở hai khu vực đó là Đồng Xoài và Đồng Phú hiện tại Đồng Phú thì có khu công nghiệp Bicamex cũng đang vừa vừa đó mà triển khai xây dựng khu công nghiệp từ 6.300 hectare ở đồng xoài thì phát triển vào các khu nghiệp như khu nghiệp đồng xoài 1, khu nghiệp đồng xoài 2, khu nghiệp đồng xoài 3. Khu công nghiệp đồng xoài 1 thì có tổng quy mô diện tích đó là 153,49 hecta vừa được chia ra thành những hạng mục như, sau đó là hạng mục và ờ, đất hành chính và dịch vụ quản lý khu công nghiệp thì có phải 3,2 hecta và đất công nghiệp cho thơ thì 94,08 hecta đất cây xanh thì 22,73 hecta đất hạ tầng à, 7,47 hecta đất giao thông thì 26,01 hecta và tổng diện tích đã cho thơ là 34,6 hecta về vị trí thì khu công nghiệp Đồng Xoài 1 nằm tại xã Tân Thành thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước phía đông giáp với à, cao su của tư nhân phía tây giáp với khu dân cư và đất trồng cao su Vĩnh Hàm giáp với đất trồng cao su dọc suối Dinh phía Bắc giáp với khu dân cư dịch vụ và quốc lộ 14 tại khu công nghiệp Đồng Xoài 1 thì di chuyển cũng khá dễ dàng từ khu công nghiệp Đồng Xoài 1 di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 110 km và cách thị xã Đồng Xoài tầm khoảng 6 km Hệ thống giao thông thì tuyến quốc lộ 14 giữ vai trò là trục giao thông chính đường trục chính số 1 nối từ quốc lộ 14 vào khu công nghiệp. Các đường còn lại như số 2, số 3, số 4, số 5 và số 7 là những trục đường nội bộ. Hệ thống điện thì trước mắt sử dụng nguồn điện từ trạm 110 của thành phố Đồng Xoài. Thời gian hoạt động của khu công nghiệp Đồng Xoài 1 là 50 năm kể từ khi được cấp cũng như là được xây dựng rồi cái nhà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha cái nhà hiện tại thì mình đang đi trên ờ, quốc lộ 14 hay còn gọi là đường DT 741 và cái nhà thấy hiện tại ở khu công nghiệp á, thì dân cư cũng khá là đông đặc biệt là lượng công nhân cũng như là các chuyên gia nước ngoài à đây đây là công ty test đây rồi cái nhà hãy cùng nhau tham khảo cũng như là tham quan ờ, hết video để chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn sau này chúng ta có đầu tư đất thì chúng ta sẽ tìm hiểu những khu vực xung quanh cũng như là tìm hiểu vừa tất cả những gì mà chúng ta hiện tại đang có mặt ở tại à, khu vực đồng sở 1 cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh